Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người trở lại với kênh của VTM8 Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng điện thoại để sử dụng làm cam webcam mic cho máy tính để bàn, máy tính laptop Phần mềm đấy sẽ có tên là Droidcam Link, link mình sẽ để dưới phần mô tả bạn tải về và tiến cài đặt với phần mềm này các bạn có thể kết nối qua Wi-Fi hoặc cáp USB uh, ờ, Wi-Fi sẽ tiện gọn hơn còn USB thì nó sẽ được cái là chất lượng sẽ ổn định hơn sau khi cài đặt trên máy tính thì các bạn nên xe Play hoặc App Store để tải về điện thoại hỗ trợ cả Android và iPhone mở lên sẽ cấp quyền truy cập camera truy cập mic ở trên ờ, điện thoại khi mở phần mềm lên nó sẽ cấp cho ta một cái là wifi IP đó ở đây mình điều kiện là các bạn phải kết nối máy tính và điện thoại cùng chung một mạng thì lúc đấy nó sẽ có thể kết nối được với nhau và ta sẽ điền địa chỉ IP của điện thoại lên đây như của mình là 192.168.183.102 và trên điện thoại sẽ có phần điều chỉnh camera back là camera đằng sau phông là camera đằng trước sau đó nhấn start vậy là điện cam của điện thoại đã truyền sang máy tính và mình có thể sử dụng như một chiếc cam máy tính bình thường nên mình sẽ lên phần uh, test camera này cho các bạn xem Để kết nối ờ, thiết bị Android qua cổng USB đầu tiên mình sẽ vào phần ờ, cài đặt bật chế độ nhà phát triển lên bằng cách vào phần giới thiệu máy tính này nhấn liên tục 7 lần vào phần số phiên bản sau đó nó sẽ hiện ra phần tùy chọn cho phát triển bật lên ok cho nó bật phần tính năng gỡ lỗi USB ok đối với kết nối iPhone qua cổng USB thì trên máy tính mọi người sẽ phải cài đặt phần mềm iTunes thì iTunes mình sẽ để dưới phần mô tả thì cái là tool nó sẽ kèm theo các driver hỗ trợ cho iPhone kết nối với máy tính còn nhấn vào phần refresh này nó sẽ hiện ra tên thiết bị đây đó là một cái dấu giấy số bất kỳ hoặc tên thiết bị như vậy là đã nhận rồi nhé nên mình chỉ cần kết nối giống như kết nối wifi bấm start là nó sẽ nhận sau khi cài vẫn chưa nhận thì các bạn vào đến phần sau để, để chỉnh lại giúp mình mình sẽ vào phần control panel view by mình chọn cái query vào phần hardware and sound chọn phần sound sang phần uh, tab recording kích vào phần micro có chữ Droid Cam Virtual chọn set default ok ờ. theo các bạn sẽ vào phần uh, mềm mà mình sử dụng camera và mic nhé để mình kiểm tra rồi đây mình sử dụng Zalo mình sẽ vào phần ờ, cài đặt của Zalo này cài đặt chọn phần cài đặt cuộc gọi phần thiết bị âm thanh để ý chọn đúng phần microphone là Droidcam Virtual Audio phần camera mình cũng sẽ để là Droidcam đó rồi cam xuống ok như vậy xong đây mình có thể gọi điện chat video call hoặc online